Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán trong nội dung ôn thi của lớp 10 cho phổ thông Ở video trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn về việc giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh để các bạn nhận video mới nhất và hôm nay ta sẽ tiếp tục bài tập thứ hai là giải các hệ phương trình sau và ở bài này ta gồm có bốn hệ phương trình thầy sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn cách làm giải hệ phương trình từng hệ phương trình một và ở đây thì hôm trước thầy hướng dẫn các bạn cách là làm mất biến x đúng không ở trong ví dụ này và video này thầy sẽ cho các bạn cách làm mất biến y cũng như cách rút biến y để tập thế như vậy thế thì ở câu a của chúng ta câu a chúng hệ này gồm có là 3x cộng 5y bằng 16 và x trừ 2y bằng trừ 2 ở cái hệ này ta chia là ba dưới là một vậy ta nghĩ ngay đến cái việc nếu như dùng phương pháp cộng thì ta sẽ làm triệt tiêu biến x đúng không nếu như ta dùng phương pháp thế thì ta sẽ rút x ở cái hệ số nó bằng một có thể rằng là như vậy đúng nhỉ À, thì ta trượt bằng sẵn y với y đây là hai phần năm rút nó khó khăn hơn mà nhân nó cũng phức tạp hơn đúng nhỉ và đây thầy sẽ thực hiện phương pháp gì các bạn nhỉ cộng đại số thì bằng cách thầy sẽ nhân ở dưới cái mấy cho nó giống số ở trên mục tiêu của ta là sẽ làm cho ở biến x này hệ số biến x này một là hoặc là số đối với nhau hoặc là như thế nào đấy các bạn nhỉ hoặc là giống nhau nếu giống nhau ta thực hiện phép trừ còn là số đối với nhau ta thực hiện phép cộng với với vế của hai phương trình và đây thầy thực hiện phép là thế gì các bạn nhỉ à là tính nhân để cho hai hệ số bằng nhau nó ta được là 3x cộng 5y bằng 16 thì mình giữ nguyên dưới thể nhân cả hai vế của phương trình 2 với 3 vì hệ số của x bằng 3 mà hệ số dưới là một bội chung nhỏ nhất của 3 và 1 các bạn tìm bội chung nhỏ nhất nhé là 3 để nhắc lại luôn cho các bạn mà quên nữa các bạn mà học hơi kém kém một chút quên đó thì bội chung nhỏ nhất là số nhỏ nhất chia hết cho hai số đó mà số nhỏ nhất chia hết cho 3 và 1 thì chính là số 3 do đó ta phải nhân 3 nhân với x trừ 2y bằng 3 nhân trừ 2 khi các bạn làm thạo bước nhân này các bạn bỏ qua Đấy. nhưng mà các bạn chưa thạo các bạn cứ nhân vào đây để cho nó yên tâm cho nó khỏi sai đúng không thế theo quan điểm của thầy thì các bạn đi làm đôi lúc là những cái phần nào các bạn tin tưởng chắc chắn các bạn phải làm gọn còn bạn nào không thì là các bạn cứ làm từng từ từng bước một như vậy bởi vì thế nào các bạn à, bởi vì làm thế này là lỡ may đến khi mình soát bài trong quá trình thi mình soát bài khi soát lại bài thì mình mới phát hiện ra là sai ở điểm nào nếu bạn làm tắt thì cái bước tắt nó bị sai mất đi cuối cùng ta không phát hiện ra các bạn Đấy. trong quá trình đi thi nó có rất nhiều cái phức tạp vấn đề xảy ra và kinh nghiệm thi cử là một trong những vấn đề rất quan trọng tâm lý ở phòng thi thì hôm sau thầy sẽ tức là bạn về cái tâm lý phòng thi nó cực kỳ căng thẳng phức tạp và nói thật tâm sự là các bạn rằng là trong phòng thi có những học sinh là làm ra những cái sai không giống ai không giống ai các bạn ạ những học sinh rằng là 18 cộng 14 bằng 30 và cộng đi cộng lại cũng cứ bằng 30 cái tâm lý là như thế các bạn ạ à, nên là trong quá trình thi nó căng thẳng vì vậy các bạn nếu như mà các bạn làm chân thật cho là thà các bạn cứ viết theo thầy nhá viết vào thế tương đương như vậy thì thầy sẽ được cái điều này nhân vào các bạn thực hiện nhân vào thì cái phương trình trên thầy vẫn giữ nguyên cộng với 5y bằng 16 còn phương trình dưới thì thầy thực hiện như nào nhân vào được 3x trừ 6y bằng trừ 6 đấy 3 nhân x bằng 3x 3 nhân trừ 2y bằng trừ 6y và đến đây thực hiện các trừ thì nếu như bạn nào mà tư duy tốt thì các bạn thực hiện trừ luôn trừ trừ này này bằng biết còn 11 y luôn còn bạn nào mà làm chưa tốt thì cứ làm như này là 3 x cộng 5 y trừ đi mở ngoặc ra trừ đi phía dưới là bằng 3 x trừ 6 y và cái này bằng 6 trừ đi 16 này trừ đi trừ 6 trừ đi đây, phải cái bảng nó hơi ngắn được chuột viết sao đây một chút nhá chú ý nhá Đấy, ta sẽ viết sao về đây một chút thì đây là 6 này của ta này. thì trừ đi trừ sáu, đấy các bạn cũng viết từ từ như vậy rồi ở đây các xong cái sau các bạn sẽ viết như thế đã hướng dẫn các bạn viết lại một trong hai phương trình dễ nhất đơn giản nhất thì đó là phương trình này đơn giản nhất phải viết là x trừ hai y bằng trừ đấy rất nhẹ nhàng đúng không các bạn ừ. đến đây rồi thì công việc của các bạn là trừ cái này này quá dễ dàng đúng không các bạn thực hiện trừ nhá à thực hiện trừ này thì thầy phán hoặc ra à là ba x cộng năm y trừ đi ba x trừ sáu y bằng à 16 cộng 6 nữa rồi là x trừ 2y bằng trừ 2 Đấy, đúng chưa các bạn nhỉ? đúng chưa kiểm tra thử xem nào kết quả các bạn trừ cái giống thầy không à ở đây này à, ở đây là được 3x cộng 5y trừ 3x trừ 6y bằng hình như có vấn đề gì đấy các bạn nhé à phải kiểm tra lại nhá thế thì ở đây là có này 3x cộng 5y đấy là đúng rồi trừ trừ đi 3x trừ 6y à ở đây trừ 3x đúng rồi nhưng trừ 6y hình như là không đúng các bạn nào à phán hoặc là chữ trừ mà đây cũng dùng trừ trừ với trừ thì phải thành gì các bạn nhỉ cộng khi phá hoặc thì đặt phá hoặc các bạn nhớ chưa nhỉ à và thầy dần nhờ một chút à, đến đây rồi người làm đúng được đúng không đến đây rồi thì các bạn như thế nào đấy à, các bạn thực hiện giải bình thường cộng trừ ở trên cộng trừ ở trên thầy biến đổi tương đương ra đây 3x trừ 3x bằng mấy? À, ba cái kẹo trừ 3x là bằng hết rồi đúng không? Ừ. 5y cộng với 6y à, ờ, một người bố cho 5 cái kẹo, mẹ cho 6 cái kẹo cộng lại tổng là mấy? À là 11 cái kẹo cũng là 11 y các bạn. Đó. Bằng mấy đây nhỉ? À 16 cộng 6. Ôi rồi, dễ quá rồi đúng không? Ừ. Tiểu nhận bằng 20 à? À không đúng không? 16 cộng 6 cộng 6 bằng 12 đúng không hai nhớ một một nhớ một bằng hai tức là bằng hai mươi hai đấy các bạn hiểu như thế đúng không và ở đây ta được ra là viết phương trình còn lại x trừ hai y bằng trừ hai đến đây thuận tiện quá rồi đúng không các bạn à, thuận tiện đâu à thuận tiện là 11 y bằng 22 à, y bằng mấy à 11 y bằng 22 thì y của ta sẽ bằng 22 chia cho 11 và 22 bạn bấm máy tính cho thầy cùng à. khi được y bằng hai các bạn thay xuống thì các bạn nhỉ à phương trình dưới ta được là x trừ hai y trừ hai nhân hai bằng trừ hai và biến đổi tương đương tiếp các bạn được kết quả đấy đó là x của ta các bạn được hai hai hai bằng bốn trừ bốn trở thành cộng bốn vậy ta được là x bằng trừ 2 cộng 4 y của ta bằng 2 và kết quả cuối cùng của ta là được đó là x bằng 2 y bằng 2 Đấy, như vậy là xong thế là các kết luận vậy nghiệm của hệ phương trình là x bằng 2 y bằng 2 Đấy. nếu như trong đề thi lớp 10 của các bạn này thì bài này được một điểm các bạn ạ à, nhưng một điểm thì một lượng 10 nó quý lắm đúng không các bạn nhỉ à rất quý đúng không vậy là thầy đã hướng dẫn xong câu a các bạn ví chưa nhỉ bây giờ thầy sẽ hướng các bạn làm câu b thế ở câu b này các bạn quan sát rằng là ở đây x ở đây cũng khó x đây khó đúng không y thì như thế nào các bạn nhỉ cũng khó luôn y năm bốn x là ba sáu vậy cũng không cái nào dễ cả nhưng ta quan sát kỹ đi kỹ đi thì ta thấy là à mặc dù lên năm bốn năm bốn thì năm không chia cho bốn bốn không chia cho năm được đúng à vậy nếu mà làm chiều tiêu hệ số y nó khó hơn nhưng ở đây ta thấy ba sáu x ba x ta quan sát sáu x ba x thì đôi chung nhỏ nhất của sáu và ba chỉ là sáu do đó ta lại làm triệt tiêu biến x mà không làm triệt tiêu biến biến y thế thì muốn triệt tiêu biến thì ta xả bộ chung nhỏ nhất giữa 3 và 6 là 6 nên ta chia 6 cho 3 là 2 ta chỉ nhân phương trình 2 với 2 là được ngay kết quả đúng nhỉ và bài này các bạn tự làm được không các bạn nhỉ à, các bạn tự làm và sẽ cho kết quả x của ta ở đây là sẽ bằng x bằng 2 và y bằng trừ một đấy các bạn chú đây đó là cái kết quả này bây giờ thầy dẫn các bạn làm bài C bài C thì bài C này nó lại phức tạp hơn một chút rồi này các bạn chú ý phức tạp chỗ nào ở đây là 3x cộng 2y bằng 7 5x trừ y bằng 16 thì ở đây là đấy nếu hệ số x là 3 năm 3 năm thì chúng là nguyên tố của nhau mà rồi đúng không ạ nguyên tố của nhau hội chung nhau nó phải là tích của chúng tức là bằng 15 vậy nếu nguyên mà ta làm mất nhất x thì công việc của ta phải nhân trên với 5 và nhân dưới với 3 à, việc này có lẽ là từng khó khăn của các bạn này phức tạp quá cái ta lại nhìn sang cái biến y cho thế nào à Thú vị ở đây ta thấy là cái biến y thế này dạ, dạ. ở đây là hai y đúng không bạn nhỉ ở đây là y à, hai y với y với trừ y không thôi thì ta liên tưởng đến cái gì à hệ số của y bằng hai với cùng trừ một nó dễ thôi bội chung duy nhất của hai với trừ một cũng chính là hai thôi đúng không các bạn nhỉ à vì vậy nếu như vậy ta thấy rằng nếu ta mà sử dụng làm triệt để hết biến y đi thì có lẽ dễ dàng hơn so với làm cái quyết định vì vậy mà thầy của ta thực hiện làm nào bạn nào làm nào biến đi thế thì muốn làm hết biến đi đi đấu lại thì ta chỉ cần bổ sung biến nhất của hai với một là hai nên hai chia một được hai hai chia là một ở phương trình trên không phải nhân còn phương trình dưới thì ta nhân với lại các bạn này với hai là đủ. do đó ta thực hiện lại như vậy là 3x cộng 2y bằng 7 này rồi, dưới thầy nhân 5x trừ y bằng 16 thầy thực hiện nhân ở dưới với 2 trên thì giữ nguyên. Dưới là 5 2 nhân với 5x trừ y, y bằng 2 nhân 16. À, đến đây được tốt rồi. Đúng không ạ? À? 3x cộng 5y bằng 7 thì vẫn giữ nguyên của ta nhân là 2 nhân 5 bằng 10 x này đây là y của ta thì trừ đi 2 y là à, thầy xin lỗi 3 x cộng đây là 2 y cộng 5 đi thầy xin lỗi nhé đây là 2 à đúng rồi đây là 2 2 y các bạn chú nhé đấy thì đây sẽ bằng mấy các bạn nhỉ sẽ bằng 2 x 16 bằng 32 đấy. thế thì khi được bằng 32 rồi thì bắt đầu các bạn thực hiện phép gì các bạn nhỉ phép đến đây ta thấy là hai y ở đây trừ hai y nhớ đây là số đối của nhau hai là số đối mà số đối thì ta lại thực hiện phép gì các bạn nhỉ cộng do đó ta lấy là 3x cộng 2y cộng với 10x trừ 2y bằng 7 cộng với 3 12 và các bạn biết lại một trong hai cái đơn giản nhất một trong hai cái đơn giản nhất thì thầy sẽ viết thêm 5x trừ y bằng 16 này chúng ta sẽ rút y nó dễ à, đến đây đến đây các bạn thực hiện rút gọn ở trên lên thì ta sẽ được kết quả đúng không các bạn à, các bạn thực hiện rút gọn ở trên cho nó được kết quả được kết quả là ta được gì đây là đây là, là 3x cộng 2y cộng 10x trừ 2y bằng 39 đồng thời dưới đây ta được là 5x trừ y bằng 16 tương đương với tương đương với các bạn chú ý rồi đấy thế thì ta làm thế nào 3x cộng 10x đồng 13x 2y trừ 2y bằng 4y đúng không bấm máy tính nào các bạn bấm máy tính lên máy tính bấm đúng nhỉ 2y trừ 2y bằng 4y à không phải đúng nhỉ? hai y trừ bốn y là bằng không y không y là không y nữa do đó ở đây ta được là bằng 13 x bằng 39 còn phương trình dưới ta cũng biết đèo nó theo đèo nó theo cái gì à đèo nó theo cái đơn giản nhất và từ đây ta tìm được x rồi các bạn dễ quá rồi đúng không các bạn tìm được x là 13 x bằng 39 thì x sẽ bằng ba 39 cho 19 các bạn lên máy tính bấm thì nó sẽ bằng 3 khi x bằng 3 thay xuống dưới ta được 5 nhân 3 trừ y bằng 16 đến đây ta giải ở dưới để ta tìm y x của ta bằng 3 ngon lành quá rồi đúng không thế này là tốt quá rồi x bằng 3 là tương đối rồi đúng không nhỉ bây giờ việc của ta các bạn nhỉ à thật sự ra là rất dễ đúng không nếu bạn nào chưa học bạn cứ làm từ từ thế này đúng không không cần phải làm vội lòng vả trong cái đề thi nếu có bài này thì một điểm và các bạn lưu ý rằng là trong đề thi vào lớp 10 câu càng dễ thì điểm càng nhiều mà câu càng khó thì điểm càng ít mà mục tiêu của ta đi thi vào lớp 10 một số chỉ một số ít các bạn là đâu được điểm 10 thôi đúng không còn số còn lại các bạn chỉ phân đấu điểm mấy điểm 7 điểm 8 điểm 9 rồi đúng không có những bạn phân đấu điểm 5 điểm 6 điểm 7 hoặc điểm 4 điểm 5 thôi đúng không thế thì các bạn lưu ý là các bạn phụ thuộc tùy mức độ của bạn để các bạn phải xem là mình phấn đấu ở điểm nào để mình cần học những cái gì trong quá trình học các bạn cứ học từ từ Đấy mọi bài tập thì đều xuất phát từ cái dễ đến cái khó ở đây là thầy đưa ra những bài rất dễ để cho tất cả các bạn đều làm được còn sau này sẽ phát triển lên thành những cái bài khó riêng này ở đây thầy có nói một chút cho các bạn về vấn đề là lúc nãy thầy có nói ờ, là mấy nha ờ đây thầy làm sai một chỗ thì chắc là nhiều bạn ấy là ông thầy này cũng làm bị sai cũng được nhưng không phải đâu thầy không phải làm sai không trả lời đâu mà thầy cố tình làm sai một chút các bạn ạ à, để khẳng định một điều rằng không có cái phép tính là 100 trừ 1 bằng 0 đấy lưu các bạn như vậy về câu chuyện 100 trừ 1 bằng 0 thầy đã nói các bạn ở bên lĩnh vực môn vật lý và môn hóa nhưng nay thầy vẫn nói tiếp các bạn để những bạn nào không theo dõi qua các phương pháp cái đấy 100 tại sao 100 trừ 1 bằng 0 Thì thầy nói các bạn rằng một ông thầy giáo khi dạy học viết 100 bài toán lên bảng thì nếu 100 bài toán nó viết đúng học sinh không nói gì hết không một học sinh nào 100 lần dạy học sinh đúng đều học sinh không nói gì nhưng đến khi có một lần duy nhất người thầy đó viết sai thì cả lớp ồ lên và nói rằng thầy giáo đó sai và lúc đó rằng là mọi người cứ ồ cái sai lên vậy ta thấy rằng ta chỉ luôn luôn như thế nào đây tìm lỗi cái sai của mọi người mà ta không tìm cái tốt của mọi người đấy trong cuộc sống cũng vậy các bạn ạ vì vậy là khi thầy nói ở đây là sai chứ cái thầy ờ, ba lại là ba này thầy rằng cố tình sai để cho các bạn xem các bạn có theo dõi video thầy đang dạy hay không và các bạn có theo liền mạch bài toán này không đấy nếu như đến đó các bạn mà vẫn nếu như bạn nào mà không theo dõi thì cũng cứ biết giống thầy như vậy là hỏng mất rồi là thầy biết nhầm đúng không ạ mà các bạn xuất hiện ra nhầm đấy là tốt đấy, cái điều đó là thầy muốn tạo cho các bạn trong tình huống trong đầu các bạn có tình huống vấn đề đấy. còn câu chuyện 100 trừ một bằng không thì video tới thầy sẽ nói tiếp cho các bạn trong cuộc sống tại sao lại có phép tính 100 trừ một bằng không toán học nó hay như vậy cuộc sống rất hay đấy các bạn ạ à, các bạn nhớ đăng ký kênh của thầy để các bạn nhận những video tiếp theo nhé. chào các bạn chúc các bạn học tập thật tốt môn toán để thi vào lớp 10 điểm cao hẹn các bạn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo và đây là bài tập về nhà để ra cho các bạn các bạn phải chú ý làm bài tập về nhà cẩn thận và chú ý để nhận những video tiếp theo của thầy nhé